Thầy chào các em. Hôm nay thầy trò chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu môn tập làm văn lớp 4 với nội dung bài Luyện tập miêu tả cây cối. Mời các em xem tranh. Sau đây, thầy có đề bài cho các em. tả một cây có bóng mát, hoặc cây ăn quả, cây hoa mà em yêu thích. Để làm tốt được bài tập làm văn này, với một cái đề bài như vậy, thầy có những phần gợi ý như sau. Xây dựng dàn ý. Chúng ta cần phải giới thiệu cây định tả. Sau đó tới phần tả bao quát. Tả bao quát xong, chúng ta sẽ tả từng bộ phận của cây. Và cuối cùng, chúng ta nêu được lợi ích của cây, nêu cảm nghĩ của mình về cây mà mình đã tả. Và giới thiệu cái đỉnh tả, đó chính là phần mở bài. Tả bao quát, tả từng bộ phận của cây, đó chính là phần thân bài. Nêu lợi ích của cây, nêu cảm nghĩ của mình đó chính là kết bài sau đây thầy sẽ đi vào từng phần gợi ý cụ thể về cách chọn mở bài mở bài chúng ta có hai cách mở bài mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp vậy mở bài trực tiếp là mở bài như thế nào chính là các em đi ngay vào đề bài đề tài của bài đề văn thì ví dụ trước sân nhà ba em có trồng một cây mai tứ quý khi người ta đọc vào là người ta biết ngay ý em muốn tả về cây mai tứ quý còn phần mở bài gián tiếp thì như thế nào mở bài gián tiếp yêu cầu sự khéo léo khả năng sử dụng ngôn ngữ từ tốt của các em để dẫn dắt vào đề tài của bài văn ví dụ hè vừa qua, em được bố mẹ cho đi nghỉ ở biển. Bãi biển có biết bao cảnh đẹp. Nhưng em thích nhất là được ngồi dưới bóng cây dừa để hưởng làn gió mát rượi. Như vậy, mở bài gián tiếp là chúng ta giới thiệu rồi chúng ta mới đưa cho người đọc biết được mình cần tả cái gì đó là mở bài gián tiếp sau đây là phần gợi ý nhưng các em phải lưu ý nếu các em không chú ý kiểm tra lại sẽ dễ dẫn tới lan man và lạc đề. Đó là phần gợi ý về mở bài. Sau đây thầy gợi ý về từng đoạn thân bài. Ví dụ, từ xa nhìn lại. Em thấy cây dừa cao to, sùm xòa. Đó là chúng ta nhìn ở xa thân cây được bao bọc bên ngoài bằng lớp vỏ cứng sần sùi. Như vậy, đây là chúng ta đã tới gần. Các tàu lá dừa màu xanh sẫm, to và xòe ra mọi phía. Những tàu lá như đang dùng chiếc vĩ cầm của mình kéo thành một bản nhạc, hòa tấu cùng tiếng sóng biển. Tiếng gió rì rào tạo nên những âm thanh êm dịu. Đó là chúng ta đi sâu vào thả cây dừa. Và tiếp theo là cách chọn kết bài. Kết bài thì có hai kết bài. Kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng. Vậy kết bài mở rộng là gì? Ngoài kết thúc vấn đề mình vừa miêu tả, kem còn nhận xét, đánh giá nói thêm tình cảm của mình hoặc triển vọng, ước mơ của mình về tương lai. Đó là kết bài mở rộng. Còn kết bài không mở rộng là kết thúc vấn đề mình vừa miêu tả. Ngắn gọn. Và với những phần gợi ý của thầy như vậy, chúng ta quay lại đề bài. Tả một cây có bóng mát, hoặc cây ăn quả, cây hoa mà em yêu thích phần mở bài chúng ta giới thiệu cây đỉnh tả như là cây gì nè trồng ở đâu cây do ai trồng phần thân bài chúng ta có hai ý ý nhất là tả bao quát chúng ta nhìn từ xa cây có gì nổi bật và khi đến gần cây như thế nào có hình dáng ra sao độ cao như thế nào màu sắc như thế nào vân vân và khi ý hai là tả chi tiết chúng ta tả từng bộ phận của cây như là gốc nè rễ nè thân cành lá hoa quả vân vân thì với cái phần này thì mỗi loại cây chúng ta sẽ tả khác nhau và phần cuối cùng đó là kết bài chúng ta nêu ích lợi của cây nè tình cảm của em đối với cây và cách chăm sóc bảo vệ cây và chúng ta qua phần tiêu chí đánh giá. em viết đúng yêu cầu đề bài nè. Bài văn đủ 3 phần, mở bài, thân bài, kết bài. Chúng ta dùng từ ngữ phù hợp, câu văn đúng ngữ pháp và có sử dụng hình ảnh so sánh và nhân hóa. Yếu tố này rất quan trọng nha các em. Khi chúng ta dùng sử dụng tốt hình ảnh so sánh và nhân hóa thì bài văn của chúng ta sẽ sinh động lôi cuốn người đọc và khi người đọc đọc vào sẽ cảm thấy thích thú nhiều hơn cho nên các em cần phải tham khảo các bài văn khác để chúng ta có những vốn từ và kỹ năng viết văn hay hơn thì chúc các em học tốt và thầy mong rằng tất cả các em đều làm tốt đề bài này của thầy và bạn nào chưa hiểu hoặc chưa nắm vững chúng ta có thể mở lại xem đoạn clip này bài giảng này nhiều lần để chúng ta nắm vững kiến thức để làm bài văn cho thật tốt chúc các em thành